Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ Facebook của bạn Trần Kiên. Bạn gửi câu hỏi về như thế này. Con kính chào Thầy, con mới biết đến Thầy từ năm 2020. Có rất nhiều chuyện con muốn xin hỏi Thầy, nhưng có chuyện này năm nào gia đình con cũng làm. Nay biết đến Thầy, con có thắc mắc việc này không biết có đúng hay không? Đó là cứ 14 tháng riêng hàng năm, gia đình con đều đi xin ấn ở Đền Trần Việc này thật sự rất là tốn công sức vì từ khi con tham gia, không năm nào là con không chen lấn xô đẩy để lấy được ấn. Người ta vẫn gọi là cướp ấn đền trần, chứ không chỉ là xin ấn đâu ạ. Người ta tin rằng ai sở hữu được những lá ấn này sẽ được thăng quan tiến chức hoặc tối thiểu là sẽ không gặp phải điều đen đùi trong suốt năm đó bao gồm cả con Bây giờ nghe Thầy giảng con cũng có hơi nghi nghi về việc này vì suy luận một chút ra thì không đúng nhân quả lắm nhưng con cũng chưa dám dừng việc này đến năm tới sẽ không đi cướp ấn nữa vì bản thân con từ trước đến nay chưa gặp điều gì đen đủi con không dám chắc là có phải do nhờ những lá ấn đó hay không vậy con mong thầy giải thích giúp con việc này vì bản thân con vừa sợ không có lá ấn thì mình sẽ gặp đen đủi nhưng lại cũng thấy việc cướp ấn như vậy không đúng lắm và rất tổn sức lực và có phản cảm khi có cả trường hợp dẫm đạp lên nhau chen chúc xô đẩy để lấy ấn ạ à. con xin cảm ơn thầy <laughs> Đó. bạn trần kiên bạn gửi câu hỏi về thầy về cái việc mà đi xin ấn ở đền trần bạn nói là không phải là xin nữa mà bây giờ là cướp ấn <laughs> thầy cũng nghe cái từ này nhiều rồi đấy thì cướp ấn đền trần lễ hội đền trần thế thì thầy xin chia sẻ với bạn à, trần kiên với đại chúng thế này có thể nói là ờ, đất nước việt nam chúng ta là một cái đất nước mà rất nhiều lễ hội nghe không rất nhiều ấn độ cũng là cái đất nước nhiều lễ hội à, nhưng dân tộc việt nam chúng ta cũng là cái dân tộc rất nhiều lễ hội ừ. Thế lễ hội nó là một cái sự kiện văn hóa mà được tổ chức mang cái tính chất cộng đồng, nó phải có cộng đồng mới có lễ hội. Ừ. thì cái, trong cái lễ hội, cái cụm từ lễ hội nó chia ra làm hai phần, phần lễ và phần hội. Wow. Cái phần lễ là hệ thống những cái hành vi, những cái động tác biểu hiện cái sự tôn kính của con người đối với những cái bậc cao cả, những cái bậc thiêng liêng. Đấy, ví dụ như chùa chúng ta đấy có lễ đấy, lễ Phật hay lễ dân hương lễ này lễ khác đấy là những cái hành vi đấy, người ta định nghĩa là những hành vi mà bày tỏ cái sự tôn kính của con người đối với các đấng thiêng liêng đấng thiêng liêng đấy có thể là trời phật thánh thần hay là những cái bậc có công lớn với, với dân tộc với đất nước đó đó đấy là cái phần lễ còn phần hội là cái phần sinh hoạt văn hóa của cộng đồng à, sinh hoạt văn hóa tôn giáo ờ, tâm linh của cộng đồng nó xuất phát từ những cái nhu cầu trong cuộc sống đấy là cái phần hội hè à, hát ca nhảy múa và vân vân ừ. thế thì phần lễ hội nó có hai cái nghĩa như vậy thế và có thể nói là lễ hội thì thường gắn liền với, với tín ngưỡng với tôn giáo nhiều Đó. hầu hết các lễ hội việt nam chúng ta đều gắn với, với tín ngưỡng với tôn giáo à, à, với lễ hội đền hùng và là tín ngưỡng về vua hùng lễ hội đèn sòng vân vân hay là lễ hội quan âm ờ, rước đức quan âm ở à, huế rất nhiều thứ lễ hội không kể hết được theo thống kê của nhà nước ấy, thì một năm đất nước chúng ta có phải đến gần chục nghìn cái lễ hội nhiều lắm thế này chúng ờ, nhiều thứ lễ hội từ lễ hội làng à, lễ hội của xã một lễ hội của tỉnh nó nhiều cấp độ thưa đại chúng lễ hội của đền của chùa của đình nhiều lắm nhiều thứ lễ hội thế thì có thể nói là hoạt động lễ hội là không thể thiếu được trong cộng đồng à, trong cộng đồng nó cũng có những cái mặt tốt và có những cái mặt thì chúng ta cần phải khắc phục thế thì ý nghĩa cái lễ hội gọi là lễ hội truyền thống thì cái chữ truyền thống nghĩa là truyền đời từ trước cho đến nay thì trong cái lễ hội truyền thống này chúng ta cũng phải phân ra có những cái mặt tích cực và những cái mặt tiêu cực và cái nào là tốt đẹp giúp cho con người trở nên văn minh hơn và à, con người đạo đức tốt đẹp hơn thì chúng ta nên duy trì và phát huy còn có những cái mà nó thật sự không có cái tính chất văn minh và nó có tính chất dã man và nó lại làm ảnh hưởng đến cái đạo đức, cái nhân cách con người thì chúng ta nên bài trừ. Ví dụ ở đây Thầy nói như là cái, mấy cái lễ hội, rồi lễ hội đâm trâu, lễ hội chém lợn, thì với cái tư cách là một người đệ tử Phật thì chúng ta hoàn toàn không tán thành và không thể xếp những cái lễ hội đấy là một hoạt động văn hóa được, thưa đại chúng. Đấy. Chúng ta không thể gọi cái đấy là văn hóa được. Không? Chúng ta, đấy là cái việc rất ác tuy nó là con vật vào đâm trâu vào trói con trâu vào bốn chân rằng hết rồi nó còn chạy đâu được nữa mà con trâu là đầu cơ nghiệp nó gắn liền với nhà nông nó rất ân nghĩa ân tình con trâu cả một đời nó chỉ ăn tí rơm tí cỏ thôi kéo cày kéo kẹt vào rất là khổ bị đòn bị đánh mà rồi đến lúc mà trói nó vào rồi lấy giáo mà đâm lấy búa mà đập đó đại chúng thấy nó dã man chứ nó dã man ví dụ đưa nó vào lò mổ nó khuất đi thì không sao còn trình ra cho tất cả làng thành một cái lễ hội rồi cầm giáo đâm nó rồi nhảy múa cái hình ảnh ấy nó sẽ nó sẽ ấn vào trong tâm của của mọi người và nhất là thế hệ trẻ những cái gì ác lắm nó gieo cái hạt giống ác cho nên thực sự về phía cá nhân thì thầy cũng thế thầy cực lực phản đối những cái lễ hội đó không nên cho đấy là xếp vào lễ hội văn hóa, cái đấy không có hành vi văn hóa. Người phương Tây họ thấy những cái lễ hội họ rất sợ, cái đấy không thể gọi là văn minh được. Bây giờ những cái lò mổ, lò sát sinh, người ta giết con vật, người ta cũng dần dần nó tìm cách giết nó chết nhẹ nhàng. Người ta cho vào làm là ngạt trước vào trong cái nhà, xong họ làm ngạt, nó ngạt nên nó chết nhẹ nhàng. Sau đó họ mới, mới giết thịt, chứ họ không mang con vật vào họ cắt đầu nó ngay rồi là đâm mổ nó ngay đâu họ cũng nghĩ thế thế giới họ có cái hội người bảo vệ động vật đấy, đấy họ cũng rất là, là, là nhân đạo trong cái việc này tuy rằng là phải giết nó nhưng họ tìm cách giết nhẹ nhàng nhất hay cái lễ hội chém lợn cũng thế đại chúng rước con lợn đi khắp cả làng xong rồi mang ra giữa đình bắt đầu cầm đao là chém một phát là đứt ra làm đôi đại chúng ghê vào máu me tung tóe thấy những cái nó rất là dã man thầy cũng không tán thành những cái lễ hội đấy những cái lễ hội đấy lên dẹp bỏ hình như bộ văn hóa cũng đã có ý kiến rồi cái đấy không nên gọi là một lễ hội văn hóa được cho nên trong cái lễ hội truyền thống á, cái gọi là truyền thống á, thì cái gì là hay là tốt thì chúng ta nên giữ gìn và phát huy còn cái gì là không tốt phải là hố lậu chúng ta phải bài bỏ bỏ đi Đấy. thế thì kính thưa đại chúng ở đây bạn này bạn ấy hỏi đến cái lễ hội đền trần khai ấn đền trần à, thế đền trần là cái nơi thờ các vua trần cùng các quan lại có công phủ tá nhà trần à, và cái đền này á, thì hiện nay là ở phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định Đấy, đền trần thực sự thì thầy cũng chưa đến cái đền này bao giờ <laughs> chưa đến đền này bao giờ ừ. thì đền này được xây dựng từ năm 1695 theo sử liệu ở trên nền của cái thái miếu cũ của nhà Trần và bị ờ, giặc nhà Minh họ phá vào thế kỷ thứ 15 và sau này thì nhân dân đã xây dựng lại. Thế thì ờ, cái lễ hội đền Trần á, thường được bắt đầu từ ngày 14 tháng Giêng đến tối 14 tháng Giêng là cái đêm mà gọi là khai ấn đấy nha, khai ấn. Và Thầy cũng đã xem một số cái clip về cái, cái đêm khai ấn, nó đông khủng khiếp luôn, cũng hàng vạn người, các nơi kể cả trong miền Nam cũng đổ ra để mà để xin được cái ấn cái ấn nó là cái, một cái miếng vải rồi họ lấy cái, cái dấu ấn ấy họ đóng vào cái ấn ấy là người ta khắc ừ, người ta đóng vào đóng mực đỏ vào thế nhưng mà dân ta thì tín lắm nghe không? nghĩ là đến đó mà xin được cái ấn ấy, cái dấu ấn ấy về là năm ấy làm ăn may mắn phát đạt, rồi tránh được các tai ương hoạn họa. Thế cho nên cứ đồn một đồn mười, mười đồn trăm rồi người nọ rủ người kia, kéo bằng được đến để xin bằng được. Vì tâm lý ai cũng muốn giành bằng được mà lại đông như thế cho nên chen lấn xô đẩy, có những người có ngất luôn. Những cái vị yếu sức khỏe là ngất, các cháu bé là ngất luôn, đấy. sợ lắm dẫm đạp lên nhau tranh cướp nhau vào đè lên nhau vào trong đấy rồi họ thầy đã xem clip họ vỡ được cái gì họ bẻ họ giật sợ ghê lắm tôi đại chúng một cái biển người như thế rất là sợ ừ. và nhiều năm nay rồi tình trạng mà cướp ấn ở đền trần đã xảy ra và cái đó đã trở thành vấn đề cho nên khoảng hai năm trở lại đây thì ban tổ chức của đề, đề lễ hội đền trần họ đã chấn chỉnh và có, có giảm đi cái tình trạng mà mà tranh cướp dẫm đạp lên nhau có giảm ừ, đó thế vậy thì với cái nhìn của phật giáo chúng ta thì cái việc này thế nào bạn này bạn hỏi bạn hỏi thế đại chúng biết rồi đức phật dạy tất cả tài lộc của chúng ta cho đến cái sự thăng tiến của chúng ta trong đời công danh sự nghiệp chúng ta trong đời hoàn toàn là phụ thuộc vào phúc phận của mình ở đây thầy nói từ phúc phận tức là có phúc thì có phận các cụ nói thế nghe không? vô phúc thì vô phận không có phần hoàn toàn là do cái đấy. chứ không thể nào mà lại do cái dấu ấn này mà được mà muốn có phúc có phận thì một là phúc báo dư từ tiền kiếp trong tiền kiếp chúng ta đã tích lũy phúc báo rồi kiếp này cái phúc báo ấy nó đẩy chúng ta lên có tài có lộc có danh có phận trong đời Hai là trong đời này chính mình phải rèn luyện tu dưỡng để tích lũy lấy phước báu. Nếu chưa có cái phúc báu dư từ kiếp trước thì kiếp này phải làm thôi. À, chúng ta phải tích lũy phúc báu. À, ờ, tích lũy phúc báu từ thân khẩu ý của mình thế này, ba cái nghiệp này này. À, thân khẩu ý phải phải biết tích lũy phúc báu. Thì nó mới cái phúc ấy nó mới đẩy chúng ta lên. Người ta gọi là có phúc thì nổi mà, <laughs> mà không có phúc thì chìm. Yeah có phúc thì phúc tự nó đẩy mình nổi lên đấy là chuyện rất là rõ ràng đúng nhân quả đúng nghiệp báo đó chứ không thể nào do cái dấu ấn này mà nó lại khiến cho chúng ta thăng quan tiến chức phát tài phát lộc được ở đây thầy nói ví dụ nói cụ thể luôn ấy. ví dụ vua trần còn sống mà chúng ta được cái ấn của ngài thật đi cũng phải xem xem cái ấn ấy là ấn vào cái gì tại chúng biết cái ấn cái chuyện cái ấn của vua là có thể đóng vào rất nhiều văn bản cũng giống như cái dấu của chúng ta mà cho nên phải xem cái ấn ấy là ấn gì chứ có phải cái ấn nào cũng là ấn là để phong quan ấn nào cũng là ờ, ấn phong phong thưởng phong tước đâu phải không không phải cái ấn nào cũng là cái ấn thăng quan tiến chức cũng là ấn phong tước phong lộc đâu cũng có cho nên nếu mà vua trần có sống thì có có được cái ấn của ngài cũng phải xem cái ấn này là ấn gì ờ, cẩn thận chứ ấn của vua thì chứ cũng không phải là thích đâu đó thế thì như vậy nhé chúng ta mới thấy rõ dẫu là vua còn sống có là dấu ấn thật của vua đấy thì chúng ta còn phải xét xem ấn đấy là ấn gì huống hồ bây giờ à, đức vua thì ngài mất rồi dấu ấn thì nhiều khi là chúng ta có thể cũng khắc được mà đóng vào thế thì làm sao mà vì cái ấn ấy mà lại chúng ta có thể may mắn được cái đó hoàn toàn là không có lý nhân quả chút nào nha thế thì cái này á, ờ, thầy ờ, xin chia sẻ để cho bạn à, trần kia này hiểu được mà cái đó hoàn toàn do tâm lý chúng ta à, kính trọng các vua trần do chúng ta kính trọng rồi thực sự các vua trần cũng là những bậc có cái đức lớn thật sự đối với, với dân, với nước. Wow. Nhất là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nào, chúng ta cung kính, tâm cung kính chúng ta sinh ra phước báo, chứ không phải do cái ấn ấy, thưa đại chúng. Thầy đã nói là dù ấn thật đi chăng nữa cũng còn phải xét cơ mà. Wow. Có phải là, là cái ấn bây giờ đâu nhé. Thế cho nên chúng ta không nên bị mê tín vào cái việc này nó, nó làm mất cái tính chất của lễ hội đi rất nhiều và người nước ngoài ta nhìn thấy này người ta đánh giá cái trình độ văn minh của dân mình nó thấp mê muội cái đấy thầy cũng không tán thành à, mê muội quá không phải thế nghe không giống như cái câu chuyện mà bà à, thanh hải vô thường sư đấy à, đại chúng biết không bà ấy à, làm cho đồ đệ của bà mê đó bà tắm á cái nước tắm của bà bán một chai là mấy đô la bà tắm xong rồi <laughs> bán nước tắm đấy thế mà vẫn đầy người đến mua xong về rồi có người uống có người thì tắm luôn thưa đại chúng đấy là những cái mê tín đạo phật của chúng ta hoàn toàn không mê tín à, chúng ta nhớ đạo phật là là tâm linh tâm linh lại không phải mê tín không đồng nghĩa giữa mê tín với tâm linh tâm linh là một cái thực tại mà chúng ta rất cần phải tìm hiểu khám phá nó nhưng mê tín những cái này là mê tín đấy, đấy mê tín ấn đền trần là mê tín đấy nó có phải là đúng thế đâu thực sự mà đức ờ, đức vua trần mà còn sống mà ngài ngồi đấy ngài nhìn thì ngài cũng phải buồn cười Đó, buồn cười không ai thế cả đó nhé. cho nên người ta nói là nếu mà cái tình trạng đấy xảy ra thì nó thật sự là không đẹp chút nào và lễ hội như vậy nó lại tạo thành một cái gì tạo thành một cái rất là phản cảm đó làm sao đó là từ một cái lễ hội rất là rất là ý nghĩa bày tỏ lòng cung kính với các vua trần wow. thì lại trở thành một cái hội cướp wow. à, cướp giật đúng không cho nên gọi là cướp ấn biến tất cả những người đấy đều thành kẻ cướp hết á nên đây là thành cướp giành giật cướp nhau dẫm đạp lên nhau để mà cướp bằng được thế thì cái lễ hội đâu còn cái ý nghĩa gì nữa thưa đại chúng Đó. và và cái tâm lý ấy nó biến làm sao biến thành mọi người trở thành gieo vào trong tâm mình cái tâm tranh đoạt cướp giật không không tốt chút nào kiểu tổ chức lễ hội để xảy ra như thế lâu ngày thì dân Việt Nam chúng ta cái tâm cướp giật đấy không hết được. Ừ. Sao phải tranh cướp thế, đúng không? Cho nên phải tổ chức như thế nào và tuyên truyền thế nào để cho bà con người ta bỏ cái tâm đấy đi đến với lễ hội với tất cả tâm thành kính biết ơn các đức vua trần và có dâng hương hoa phẩm vật cúng dường để thêm phước báo cũng được chứ đừng vì cái ấn rồi tranh cướp nhau tự nhiên gieo vào trong hạt giống mình tranh cướp cướp được rồi là hỉ hả à, cái người chưa kiếp được cướp được thì buồn khổ đấy đại chúng thấy có, có, có hạnh phúc gì đâu khi mà đi cái lễ hội kiểu như thế đó thì cho nên thầy thì thầy cũng không tán thành cái kiểu mà đi hội với cái tâm mê tín như vậy à, để khiến cho thành lễ biến lễ hội thành một cái cái chỗ mà tranh cướp như vậy nó đều không tốt một chút nào không còn ý nghĩa gì của một cái lễ hội mà tốt đẹp cả đó thì thầy xin chia sẻ để cho bạn trần kiên biết nhé là cái việc cái ấn ấy nó không có tác dụng gì thật sự đối với chúng ta